à, ờ, chi trên cái xe có chút xíu mất cười quá hốc rác đồ gì dữ lắm á dạ phụ thị ơi phụ thị con cái này nhìn giống như há cảo của mình hả mọi người này nhân thì có ờ, thịt gà với ờ, xúc xích đó các bạn vẽ dạ, hình hai cái con chuột này với cái cảnh này không biết ra cái gì không nha mọi người một hồi nó sẽ xem kết quả nha mọi người vàng ôm luôn rất là ngon các bạn đây nè chứ xin chào ông bà cô chú hết không xin chào ông bà cô chú xin chào tất cả xin chào ông bà cô chú nói lại nè nhà chị xin chào ông bà cô chú ơi xin chào ông bà cô chú ông <laughs> chi nó luôn luôn lén lắc vậy đó cô chú xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha sáng nay hai mẹ con ờ, đang làm đồ ăn sáng nè mọi người hôm nay chi không có đi học hôm qua hôm qua chi nó đi học mà mình cũng đi học luôn cho nên mình không có quay video mọi người hôm nay chi nó ở nhà nè mình mới quay nè hôm nay ăn sáng rất là đơn giản luôn để mà cho cô chú coi sáng nay chị ăn gì ơi à, mua cái cẩu đây ra đây <laughs> đây nè mọi người mình làm cháo yến mạch nha cháo yến mạch mình bỏ vô trong cái lò vi sóng á mình chế sữa vô xong bỏ vô lò vi sóng khoảng 2 phút là ăn rồi đó mọi người đây giờ hâm cái ly sữa cho chi nè ly sữa cũng hâm bằng lò vi sóng luôn khoảng nửa ly sữa mình hâm khoảng 40 ờ, giây đây nè mình làm từ cái gói này nè mọi người ở bên đây người ta có bán nhiều cái loại yến mạch à, vô gói sẵn vậy nè có này là vị à, dâu với vị à, dâu với việt quất nè rồi có nhiều loại vị chuối nhiều loại lắm rất là ngon luôn người ta đã chế biến sẵn rồi mình chỉ cần à, để vô trong à, chế vô sữa vô tô xong rồi để vô lò vi sóng 2 phút là ăn được mọi người nó rất là thơm luôn và cũng có cái vị ngọt ngọt sẵn nữa mình không có cần thêm gì hết nó cái này làm cái này như vậy cho chị ăn với chuối chị rất là thích cô chú bữa sáng của em chi đã xong rồi nè cô chú sáng nay chị ăn rất là heo thì luôn cháo yến mạch với lại chuối và một ly sữa nữa chào con bà cô chú <laughs> bây giờ à, hai mẹ con sẽ đi ra ngoài đi dạo cô chú hôm nay trời không có không có nắng là trời hôm nay âm u kéo mưa xuống một ngày luôn đó mình đã coi dự báo thời tiết rồi mà hôm nay Chi Chi ờ, muốn đi xe đạp cô chú xe đạp để ở trong cái nhà xe nè bây giờ mình sẽ ờ, mở cửa lấy cái ờ, xe đạp cho Chi chạy nhưng mà trời gió mạnh dữ lắm Chi có chạy xe nổi không hả trời gió mạnh con chạy xe được không lấy xe đạp nhỏ hay xe đạp bự nhỏ nhỏ hả <laughs> ok let's go đó cái xe đạp đó đó cô chú xe này không có cái bàn đạp chỉ đẩy bằng cái chân thôi đây là cái ra ra của mình nè cái ra ra này là ra ra đôi đó mọi người để được hai chiếc xe hơi nhưng mà nhà mình chỉ để có một chiếc trong đây thôi còn bao nhiêu là đồ quá trời đồ luôn á những cái thùng giấy đó là chuẩn bị đem đi đổ đó mọi người đem đi ra ngoài cái chỗ mà thu ghi rác đó mình phải chở ra ngoài đó đó bàn ghế gì mùa hè quá trời đổ trong đó nhiều dữ lắm ba cái thùng giấy là chuẩn bị đem đi bỏ trời đi nhanh dữ vậy ta mới nay ra tới đây rồi hả rồi let's go ừ. ok cái xe này hồi chi mới có hơn 2 tuổi là mua cho chi rồi đó cô chú tới bây giờ chi 4 tuổi rồi chi vẫn chưa có bự luôn nè chi còn nhỏ xíu luôn nè <laughs> xe này thấy cưng dữ lắm rồi à, bữa nay quẹo phải hả ok ấy từ từ từ để mình lấy cái cây ra rồi à, đi chị dẫn đường nha cô chú hôm nay à, tới ngày người ta đổ rác nữa nè những cái thùng của mấy cái nhà này ta vẫn chưa có đem vô nữa tại vì nhiều người đi làm á chiều về họ mới đem vô gió mạnh dữ lắm mọi người lạnh lắm hôm nay 10 độ nhưng mà lạnh dữ lắm à, ờ, chi trên cái xe có chút xíu mắc cười quá mọi người thấy là ở bên này mình hay đi dạo à, sớm á là không có thấy một bóng người luôn á các bạn tại vì ở bên này người ta cái kiểu như người ta cứ đóng cửa mùa hè mùa đông gì cũng đóng cửa ở trong nhà hết á không những đóng cửa mà khi ở trong nhà đóng cửa còn khóa nữa đó mọi người người ta không có ra ngoài ví dụ như một ngày mà một ngày người ta chỉ đi ra ngoài khi cần thì người ta đi ra ngoài người ta đi công việc gì hoặc là nếu người ta không có đi làm đi nữa người ta cũng ở trong nhà luôn một ngày người ta ra ngoài đường khoảng một lần hai lần người ta đi dạo vòng vòng ở ngoài khoảng 20 ờ, 30 phút như vậy là xong đó mọi người chứ không có ai ở, ở ngoài cửa để làm cái gì hết á ừ, cho nên là khi mà mình qua đây sống khoảng ờ, hơn 2 năm rồi đó các bạn đã hơn 2 năm rồi hai năm rưỡi rồi đó mà mình không có quen ai hết trơn á cái nhà đối diện phía bên nhà của mình á mình chỉ quen hai cái nhà đối diện với nhà của mình và cái nhà bên hông thôi cái nhà bên hông mấy tay phải thì cũng ờ, gặp nhau vài lần ha à, có qua lại vài lần nhưng mà cái nhà bên hông mà phía tay trái á là chỉ khi nào mà đi ra ngoài dạ. cửa gặp thì chào nhau vậy thôi chứ cũng không có qua lại cũng không có qua nhà người ta nữa mọi người còn những cái nhà mà cách nhau ở nhà của mình đây nè cách khoảng hai ba chục mét thôi là mình không biết người ta là ai luôn những cái nhà mà đối diện cái phía ở bên à, xéo xéo nhà mình nó cách chừng 10 mét chứ gì 20 mét gì đó nhưng mà mình cũng à, không có biết mặt người ta luôn không biết ai đang sống ở trong cái nhà đó nữa mình không có quen hoặc là chồng của mình ở đây cũng 5 năm rồi đó anh chuyển về đây khoảng hơn 5 năm rồi nhưng mà anh cũng à, quen trong cái xóm này quen được năm gia đình thôi năm nhà thôi còn bao nhiêu là những cái nhà xéo xéo qua là không có biết ai hết đó mọi người không có biết mặt luôn tại vì cứ ở trong nhà đâu có ra đường đâu mà thấy ai nhà ở đây ờ, không có dính ờ, không có dính liền với nhau nè mọi người mà từng căn nhà tách biệt nhau sẽ có cái sân trước và sân sau nhà nào cũng có hết á ở trong cái khu này thì à, mình không có phải ở nhà dính liền dính liền nói em chi đi về đó cô chú em chi chạy như đó là đi về rồi đó chị đi về hả chị mệt chưa ok mệt thì thôi đi về giờ về lấy đồ ra vẽ hả chị ha ok đi mấy cái thùng vàng vàng này nè là cô chú là cái đá à, ta để muối á muối khi nào mà tuyết rơi đó là người dân ở trong cái xóm này nè sẽ lấy ra rải ra giống như muối ăn của mình đâu nha người ta gọi là muối mà mình không biết là cái muối gì mà cái màu nó giống như là đá đỏ vậy đó mọi người như cái chỗ này là cách cái nhà mình chưa tới 100 đó. mét nữa đó các bạn nhưng mà mình không có quen một cái người nào ở đây hết đó mọi người đã về nhà rồi nè cô chú chi nó dục áo khoác nè giờ sẽ thay cái áo khoác này ra đi ra ngoài trước quét sân tại vì quét sân cái áo kia nó dày quá sẽ nóng nực với lại à, nó nó lượm thượm quá đó cô chú Chi mặc được không để mẹ lấy bao tay cái đâu chị chi có gì đâu cho cô chú coi coi hả? đây chỉ có một cái chổi với lại một cái bo hút rác này cô chú rồi let's go đây là cây chổi trà của mình mình sẽ hốt bỏ cái thùng rác này đây nè quét xong rồi nè cô chú quét ở trước cửa đây nè quét lá cây với lại à, dại ngoài đó luôn ngoài cây ngoài lọ một cái ờ, lá cây với cành cây khô á nó gãy nó đổ tùm lum nè bây giờ lụm luôn mấy cành cây khô ở dưới gốc cây này nữa là xong rồi đó mọi người Kể em chi hồi nãy giờ em chi cũng phụ được dữ lắm nha cô chú cũng hốc rác đồ gì dữ lắm á dạ phù thủy phù thủy bay giỏi vậy đó hả trời phù thủy ơi phù thủy con <laughs> rồi bay vô đây cho mẹ coi <laughs> ờ trời nó làm phù thủy nó cởi chổi kìa dễ sợ hả đây nè cô chú chị gút gơ trên này cô chú trời ơi quét quét làm gì mà khiều khiều dữ giỏi con cảm ơn chi nha rồi chị ha, quét hết thóc cái đống đó luôn đi bà chi bà làm được nhiêu ừ. đâu cô chú bà làm có chút xíu chứ bà chơi là nhiều đó mẹ làm thôi trời ơi trời trời trời trời trời trời đã vô nhà rồi nè cô chú cái đây là buổi trưa à, bữa ăn trưa của chi chi nè cô chú cái này giống như là một cái loại à, cái này nhìn giống như há cảo của mình hả mọi người nhưng mà đây người ta làm bằng bột mì với lại ở trong đây nhân thì có à, thịt gà với xúc à, xích đó các bạn với có sốt cà chua nữa ăn rất là ngon luôn cái này là món ý đó mọi người nhưng mà mình mua siêu thị sẵn đó người ta làm hộp như vậy nè là đồ tươi đó xong rồi mình đem về mình luộc lên 3 phút là ăn thôi chi mà nó vô nhà cái là mở tivi coi liền cô chú ơi nè ăn đi con đi lại đây ngồi rồi con không lạnh hay sao mà con mặc cái áo như vậy nó mỏng manh dữ vậy hả chi không lạnh hả rồi sao mặc áo khoác trời ơi chi thích ăn cái này lắm cô chú khỏi phù cái mỏ luôn kìa <laughs> ngon không ừ thôi chị ăn đi mẹ đi làm đồ ăn trưa của mẹ mình ăn cơm nguội hôm qua mọi người với lại canh sườn heo mình nấu với bắp cải với củ cải đỏ nè vẫn còn đó mình ăn cho hết luôn được chiều mình nấu món khác chi nó sẽ không có ăn cơm mà hai cái bữa liên tục đâu mọi người chi với ba nó đó một tuần nó ăn chừng hai lần cơm mà còn như là nó ăn cái này cái nọ mình ăn cơm mỗi ngày cũng được nữa mọi người hôm nay mình sẽ làm cái miếng sườn nướng tảng nè mọi người cái miếng sườn này mình đã rã đông rồi à, mình sẽ ướp mình nướng nguyên cái tảng sườn này luôn mình sẽ bầm à, hành tỏi với gừng hết mọi người mình cho một ít hạt nêm hết mọi người cho một muỗng dầu hào nè hai muỗng cà phê mật ong nha mọi người mình cho thêm một ít bột nghệ nữa chút xíu bột ngũ vị hương ha các bạn cho một muỗng nước mắm nè mình trộn đều lên ha tiêu nữa miếng sườn mình đã rửa xong rồi nè mọi người cái um, cái bề dưới cái xương này nè mình sẽ cắt ra mình sẽ cưới ra vậy nè mình khứa cho nó đứt hết như vậy đó để một hồi nữa mình ướp thịt cho nó thấm vô đó các bạn mình cứ ờ, ướp đều miếng thịt ha mọi người mình ướp đều xong rồi mình để đây khoảng 30 phút nếu ờ, các bạn ờ, không có thời gian thì để 15 20 phút gì cũng được mà bây giờ mình sẽ để khoảng một tiếng tại vì giờ cũng còn sớm nó khoảng một tiếng nữa thì mình mới bắt đầu nấu ăn À, phim lại xong rồi bỏ vô tủ lạnh nha mọi người à, mình à, nên để cho trong ngăn mát đó khi nào mình nướng thì mình lấy ra mình nướng sẵn ở đây mình sẽ làm thêm cái nước uh, sốt này một hồi nữa mình quét thịt đó mọi người mình sẽ cho hai muỗng ớt mình cho hai muỗng ờ, tương ớt ngọt với lại ờ, một cái ờ, muỗng dầu hào ha chút xíu khi mà mình nướng thịt gần xong rồi đó mình sẽ quét lên một cái lớp này nè cho nó đẹp bây giờ mình sẽ làm một ít dưa chua ăn cùng với sườn nướng mọi người ở đây thì mình có bắp cải nè cà rốt với lại cần tây mình làm cho nó khô nước nha mọi người các bạn rửa xong thì để cho nó khô nước nó ráo nước ha rồi hả trộn nha mọi người mình sẽ cho hai muỗng đường nhé mọi người và giấm mình cho 4 muỗng giấm luôn ha mình cho khoảng ờ, nửa muỗng muối thôi mình không giấm cho nhiều mình sợ mặn đó mọi người trộn đều lên mình trộn đều lên xong rồi mình để vô tủ lạnh đó tới lúc mà mình ăn mình lấy ra là dừa đó mọi người nó thể thấm đó. mình cho thêm một cái ớt vô đây nữa trộn đều xong rồi mình để tủ lạnh khi nào ăn thì lấy ra ăn hết các bạn và khi nào ăn mọi người có thể ờ, cho vào một tí nước mắm cho nó thơm và cho thêm một ít rau thơm nữa mọi người đây nè cô chú bây giờ bài ra cho chia rẽ nè cô chú đây quá trời đủ đồ nghề hết nha cô chú bây giờ mình cũng vẽ luôn hôm nay mình sẽ nhìn vô cái cuốn sách này nè vẽ hình hai cái con chuột này với cái cảnh này không biết ra cái gì không nha mọi người một hồi nó sẽ xem kết quả nha mọi người đây nè mọi người sau hơn một tiếng đồng hồ tác phẩm thấy ghê chưa giống chi chi vẽ quá cô chú ơi cái này là mình không có biết vẽ nha mọi người hồi xưa giờ không có vẽ luôn á bây giờ chỉ vẽ chơi như vậy thôi chứ không phải là giỏi đâu nha mọi người đây là mọi người thịt mình sau khi đã nướng 50 phút rồi đó là nó đã chín rồi đó mọi người mình sẽ à, đổ cái nước này ra nha mình sẽ đổ cái nước sốt này ra nè bây giờ mình sẽ quét cái nước sốt lúc nãy mình làm hết mọi người cái nước sốt à, dầu hào với lại à, tương ớt ngọt á sau 10 phút rồi nè mọi người bây giờ mình sẽ lật lại mình sẽ nướng thêm cái bề dưới 10 phút nữa là được ha mình sẽ nướng thêm 10 phút nữa nóng nóng nóng nóng nóng nóng vàng ôm luôn rất là ngon các bạn đây nè ở bên trong thì mềm thịt thì mềm ở bên ngoài thì vàng à, do mình đậy giấy bạc á mình nướng 50 phút đầu thì thịt mình nó không có khô mà ở bên trong nó mềm nó nó vẫn còn à, ướt đó, rất là ngon luôn bây giờ mình cắt ra nha cái dĩa này là của chi nè cô chú mà cho chi cái miếng này ít xương nè đó cái này là của chi nè cô chú chi lên đây bưng nè còn cái này là của kem của kem cái à, cái món dưa chua này lúc trưa mình làm đó mọi người kim ăn với dưa chua và cơm lúc trưa mình làm đó à, mọi người có rau thơm thì để vô thêm nhưng mà mình ở bên đây không có rau thơm mọi người cho nên ăn chỉ có bao nhiêu đó thôi đó có rau thơm thì càng ngon ha